lệnh một hai chia kamunya shandu từ wo jian nu no ka ha chu ha fei ka nu ku tia wo ka wo ka hong yu ku te sa tia có mù to lu nang jong lo có tu fei ne tia có o h n o lệ mùa đời xưa ấy có nhớ đi cha thằng ta rú rú lần hi chi tàu lúc có mùa từ bóng trong cơn đau rầu muốn xa lò mà chỉ chỉ nhớ ua phong như gì nung đã lo cô tư hoa tao